hai cô nói đi hai cô có đọc số điện thoại con gái đây không nếu mà hai cô hai cô đọc số điện thoại con gái đây thì cháu sẽ thả cáp xuống cho cô mà hai cô không đọc số điện thoại thì cứ treo cáp ở đấy đi làm sao để làm sao để cô hạ được cái mã này xuống xem ờ, à, không cháu bảo cái ai chiều qua lại nhá được không <laughs> sớm mà ờ, tính đi chơi với anh tí anh rửa xe sạch sẽ để lai em đi chơi đây Nhi giận anh thì vậy em có thích anh không sao thích anh anh xấu trai à xin xe anh đẹp thế nhưng đi chơi lại một tí thôi em không đi được xe xe đẹp vậy không đi nữa tí là anh là đi chơi một tí thôi thôi đến đây nói chuyện một tí à về sớm vậy Không thương anh à Làm chứ Làm gì tí nữa anh trả công ngày nay cho Thôi em làm Nhưng em làm gì nữa nói chuyện ai đâu phải xong đâu Đi làm mà em, em làm gì em nói phép cái gì Em chị nói Kim mới làm Nó gọi à đấy Làm gì Trời chịu anh rồi Ờ đừng đây chơi với anh đây đi đổ đổ máy đi Giờ thì anh viết nên bài tình ca xin đỡ làn gió cũng theo sâu đến trong lòng oh, em oh, oh, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng Rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng Ai cô đứng hình mất 5 giây Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phai hey. hai đứa đứa nào yêu anh à? yêu <laughs> nhược yêu bằng trời luôn à. yêu như thế nào yêu như thế nào em à, hay không yêu cái gì em yêu ờ đấy thêm một đứa sướng một đứa ở lại nhá cũng được ờ thế ở đây nhân chơi cho nó mát em này tranh xin số đi Bây giờ không xin số không về được đâu Em có người yêu rồi Em có người yêu rồi anh ạ Em có người yêu càng dễ Anh chỉ chiến đấu một thằng thôi Ôi mẹ ơi Em em mang em mang gì đấy Bao tiền cân em Ui mang ngon nhờ Mang, mang ngon thế Mang này có ngon không em anh nhìn mang này ngọt lắm mang này trắng nhá à, theo yêu cầu của anh em hôm nay tôi sẽ đưa đây em ơi ui có được măng à em ui mang mang mang mang mang hôm nay vẫn trắng nhá rồi mang này vẫn trắng nhá cho anh xin cân đi lấy lại tay tay realize. Ui, mang, mang này to nhỉ Baby, you will know me. Mang này tròn chứ Baby, Theo trụ thì mang này tròn chứ Trắng đấy, mang này trắng đấy Được, được Cân cho em 啊，非常高兴，今天有这么多好朋友前来砸场子。那么这样子，那么这样子，那么这样子。 Hôm nay anh em tôi sẽ chơi một trò Đấy, trên tàu đang xung quanh rất là nhiều gái Nhật anh ba anh em tôi đang nghĩ ra một trò chụp ảnh sau đó sẽ tìm airdrop và gửi tôi tự nhìn thấy em mới dùng iphone hy vọng là em mới bật airdrop và anh em tôi đã vừa chụp được một kiểu ảnh và bây giờ tôi sẽ nghịch ok airdrop rất nhiều không ạ chắc là hy vọng là có thể em ấy mặc áo hoa nên tôi hy vọng sẽ là Hananomi ừ, khả năng đấy đang chờ không ông ạ nó đã gửi <laughs> các ông nhìn kìa em ấy đang cười kìa <laughs> có khi nào ui các ông ơi và một sự thật là vãi cần lìn là em mới gửi lại ảnh nhận xem nào tôi chấp nhận <laughs> ăn đòn ăn đòn quả này ăn đòn alo mày nói cái gì nói gì nói to lên đây ồn lắm tông nghe gì đâu nói gì mày nói bé đấy nhở cái to lên Tán gái cứ nói bé vậy thế nào yêu mày Hải Phòng không lòng vòng Yêu nào thích nào nói thẳng luôn nói mạnh luôn Một phát đâm thẳng trái tim luôn Em Ôi trời ơi Anh yêu em Anh yêu em đây Anh yêu em đấy rồi cái mẹ em đi đi đi đi bạn ơi bạn cho mình hỏi bão mày người ta xe đi bộ xuyên biển tán tỉnh tôi Anh tán em à? Tán thế nào? Em bị ảo à? Một ngày không xa tôi về nơi chốn quê thanh bình Có cánh đồng xanh lạ lẫm có mua vài bánh ờ, cháu đến chơi bác hôm nay lần đầu tiên cháu đến với bác nói thật bác là cháu yêu con gái bác cũng ờ, được ờ, bốn năm tháng rồi hôm nay cháu đến cháu hỏi bác là bác có cho cháu cưới thì cuối năm cháu đến cháu cưới con gái bác đấy bác đồng ý thì cháu mai sẽ bảo bố mẹ cho đến cưới cháu chào hai bác cháu yêu con gái bác thì cháu mua hộp bánh đến cháu yêu con gái bác thì cũng được ờ, bốn năm tháng thì cháu muốn hỏi cưới con gái bác thì bác cho cháu cưới thì bác nói luôn một câu cho cháu đỡ sốt ruột à, nếu mà bác cho cháu cưới thì mai cháu bảo bố mẹ cháu đến mà bác không cho cháu cưới thì mai với thằng em cháu nó đến à, con con con nói thế được được chưa mẹ vâng ok run quá Chả nhau nhìn năm tháng ngập ngàn chia sẻ một cách để các bạn nam nhạt có thể nói chuyện được với con gái có rất nhiều video nói về việc là à, khi mà một cô gái để ý chàng trai nào đấy người ta sẽ tìm được ra được cả facebook cả instagram cả số điện thoại bởi vì người ta thực sự là tâm huyết với chàng trai mà người ta thích nhưng mà cách mà các bạn đang tán gái thì lại luôn là lấy số lượng để át chất lượng nếu các bạn không giỏi nói chuyện ấy, thì mình khuyên là các bạn nên tìm hiểu tập trung vào một hai đối tượng thôi ít ra cũng phải biết được là người ta học ở đâu người ta thích cái gì đúng không chứ bây giờ suốt ngày vào hỏi em giới thiệu về bản thân mình đi như là các ông trai nhà công rất hay hỏi như thế nhá em giới thiệu về bản thân mình đi người ta biết ông là các ai đâu mà người ta giới thiệu mà kể cả là ông thích người ta ông bảo là ông thích người ta ông biết người ta là ai không mà ông thích chẳng nhẽ bây giờ vào hỏi em giới thiệu về bản thân mình đi xong giới thiệu xong thì lại hỏi là thế bây giờ em là bạn gái anh nhé à? trước khi các ông nói cái gì thì ông cũng phải biết là các ông nói cái gì chứ bây giờ tôi thấy các ông là kiểu cứ lướt lướt facebook rồi thấy em là xinh thì bắt đầu vào inbox nhắn tin à, mà em ấy không ghép thì các ông lại than là bây giờ con gái bây giờ chỉ thích bad boy thôi mình tốt này nó không thích các ông chúng nó biết các ông tốt đâu mà chúng nó thích